xuân đến nơi đây rồi mà ngọn tre đánh đu ngang trời dân làng làng ơi làng ơi xóm với thôn há hội đón xuân mừng một ngày đổi mới đêm mùa vui trọn đời trọn đời mà ta ước mơ hò lơ hò lơ hò lơ đàn bé thơ ngây cùng với ba mẹ cùng bao nhiêu là gái trai trong làng hát hội mừng xuân mừng mừng một ngày đổi mới để mùa vui trọn đời trọn đời mà ta